cái phần số 2 đó là phần quy trình marketing chị chị nhá quy trình marketing này đây quy trình marketing dành cho anh chị đây phần này phần bài tập rất là khó này nhiều chị bảo bán hàng này dễ lắm đối với mình gì cả quá trình đấy quy trình marketing của mình đây bước số 1 là gì anh chị phải tìm hiểu nhá tìm hiểu cái gì đấy không biết chị Hương trước khi kinh doanh chị có tìm hiểu không đa số chắc không đúng không à, được khác giới thiệu rồi chỉ phải bán thôi tìm hiểu đây số 1 đó là nghiên cứu thị trường ở bước tìm hiểu là phải nghiên cứu thị trường giúp mình và nghiên cứu đầu tiên là chỉ phải nghiên cứu khách hàng giúp mình nhá khách hàng thì ờ, ở cái khóa trước ấy Bình có làm một cái video ông dạy cả bạn Trinh anh Hoàng một số bạn mà coaching của Bình ấy là 7 câu hỏi nhá 7 câu hỏi thì số Bình sẽ gửi lại video chị phải xem kỹ cho Bình cái đó bởi vì là không đủ thời gian hoặc để buổi mai mình dạy phần này phần khách hàng này quan trọng lắm này cái phần thứ hai là anh chị phải phân tích nghiên cứu đó đối thủ của anh chị nhé đa số khi anh chị nhảy vào bán hàng đúng không là anh chị không biết đối thủ nó bán cái gì đúng không anh chị bán Facebook đúng không là anh chị xem lên Facebook anh chị xem là đối thủ nó đang gì quảng cáo cái gì nó làm cái cách nào để nó có khách hàng đó lý do vì sao nó thành công mà lý do vì sao mình lại không thành công không biết chị Hương quảng cáo Facebook là chị là có kiểm tra đối thủ hay không thì chị vào một đường link mình gửi cho anh chị nhé ở trên Zalo luôn này đường link này nhé mình hướng dẫn chị là cách phân tích đối thủ ở trên gì ở trên Facebook có một câu như này biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đó có nghĩa là anh chị phải biết đối thủ như thế nào đó. và biết cả mình nữa xin lưu cái phần hiểu mình nhé gửi cho chị qua Zalo nhé và chị bấm lên sau đó mình hướng dẫn chị là cách phân tích qua gì qua Facebook ok chị Hương để sẽ bình sẽ lại cho chị Hương nhé gửi lại bảng zalo trên trên à, bảng excel zalo rồi đấy đây là một cái bảng gì công cụ để phân tích nó miễn phí ở trên facebook này chị nha khi chị bấm vào link này là facebook ads library là cái thư viện quảng cáo chị nhá khi chị bấm vào link này nó ra một cái giao diện như này đây sau đó anh chị là chọn là đối vị trí là Việt Nam cho mình là xem đối thủ có quảng cáo gì và anh chị chọn là tất cả quảng cáo cho mình ok không rồi bây giờ là gì anh chị bán sản phẩm nào vấn đề khách hàng là gì đúng không à, ví dụ mình uh, bị một vấn đề như sau vấn đề là gì làm việc máy tính nhiều đúng không làm việc máy tính nhiều Đấy, thì mình bị bị đau vai gáy hả này đau cổ đau vai gáy thì mình sợ từ đau cổ đau vai gáy đau vai gáy đúng không bị sợ từ khóa này bấm enter này thì nó hiển thị ra hàng loạt những bài quảng cáo chị nhá đây này đối thủ ví dụ mình bán sản phẩm đi bán sản phẩm đau cổ đau vai gáy đi đúng không à, bán ghế massage này đau cổ đau vai gáy này nó bán gì nữa đây đây là nó bán thực phẩm chức năng này xương khớp này da liễu này xem gì đây kéo xuống này đấy nó bán rất nhiều thứ chị xem này nha đây nó bán gì đây phương pháp ung thư này phương pháp hỗ trợ điều ung thư này cái cái, cái này mày vẫn chạy được rất là giỏi này nó bán cả cái thực phẩm ung thư này thấy chưa đấy thì chị vào cái trang này để chị xem đi xem là đối thủ chạy nó viết còn nội dung như thế nào nhé nó làm video như thế nào hầu như là ai uống cũng ai uống có kết quả tốt làm video với chị ạ à? đó đây là cách bình gì bình phân tích đối thủ nhá rồi ví dụ như này hoặc là anh chị biết ở trên thị trường này đúng không ở trên thị trường như bán cái sản phẩm đau cổ đau vai gáy này một chức năng đúng không là có hệ thống của thầy Lê Chí Linh bán rất là mạnh đúng không đó mình bình rõ là Linh này như mình biết là thầy linh có một cái fanpage mà bán cực khủng mà linh hèo đúng không linh sức khỏe đúng không hay à, à. đây cái trang này thả này đây khi bị vào cái trang của đối thủ ví dụ đây là đối thủ mình đúng không à xem mà họ cách họ làm này à đây là họ đang xây dựng thiệu cá nhân anh chị này thiệu cá nhân rồi xem cái bài quảng cáo nhé có bài quảng cáo không đây bán sản phẩm kem đánh răng này anh chị này đó thì cái quy trình quảng cáo Facebook là mình dạy cho chị thêm nữa là phần gì phần xây dựng thương hiệu cá nhân nữa nhé đó còn cái sản phẩm nhà hàng ấy sản phẩm của chị Quyên ấy thì là mình làm đến cái phần là phần lập fanpage ấy, thì là theo thương hiệu luôn đó còn khi anh chị bán hàng online ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị làm cái fanpage tên đặt tên fanpage như thế nào nhé ví dụ thầy Linh đúng không thầy bán sản gì thầy làm những video uh, chia sẻ này về giá trị này về cuộc sống về gia đình này đúng không sau đó là thầy kèm vào bài quảng cáo này bán sản phẩm gì kem đánh răng này khi khách hàng bấm vào mua ngày đúng không là nhảy sang một landing page này thấy chưa đó có lẽ landing page bán hàng chị xem này thấy chưa đó hôm nay phân tích trở link nhé chị xem này đó thì trong lộ trình bài học này khóa này mình dạy chị làm là landing page luôn nhé và tỷ lệ chuyển đổi nó bấm vào đây lý do tại sao phải có landing page có website là ngày mai là đến cái phần phần quy trình bán hàng đấy phần phần à, hành trình khách hàng anh chị nhé hành trình khách hàng ấy thì mình sẽ giải thích rõ là tại sao là anh chị phải có một landing page để quảng cáo Facebook nữa Đấy, không phải gì học ông Bình xong rồi quảng cáo là có tiền ngay đâu anh chị phải gì lỗ lực rất là nhiều anh chị phải làm nhé Đấy landing page này ông bán kem đánh răng đúng không thấy chưa rất tuyệt vời Đấy, mình làm vậy kiểu này cũng vậy đó phải phân tích được đối thủ chị nhá đây mình để mô ông Linh là đối thủ của mình đi ví dụ như vậy rồi mình xem ông làm như thế nào hoặc là chị chị à, chị quyên bán sản phẩm gì à, ví dụ nhà hàng có sản phẩm gì bán à, chị đọc em một cái tên đi tên sản phẩm đi à, món ăn gì đây có một món món ăn gì đó trà sữa chẳng hạn này ví dụ mình bán trà sữa đúng không trà sữa à là dầu gội đi dầu gội dầu gội nhá dầu gội đầu của chị à, chị Hương đi sao từ dầu gội đầu này từ khóa thôi không cần là mình sọt đây xem này sẽ ra bán nhá dầu gội đầu này đây xin he là dầu gội phủ bạc số 1 Nhật Bản này không biết của chị Hương không mình không biết có hai em dầu gội này trong tay thì đúng là cả đời này không phải tốn tiền đi ra salon rồi đây là cách gì cách xem đối thủ họ viết nội dung này làm video đúng không đây mình để xem đối thủ như nào mình bấm vào đây này chỉ vào cái fanpage của đối thủ này mở sang tab mới này rồi xem fanpage họ làm này xem fanpage không người theo dõi trang này cái trang này họ mới tạo mới chạy này mùng 3 tháng 9 lên bài quảng cáo này mùng 3 tháng 9 hôm nay là ngày uh, mấy rồi mùng 6 mới chạy uh, cái ba hôm ok rồi anh chị bấm vào phần tính minh bạch của trang nhé bấm vào xem này ok cái trang này họ mới tạo ngày 25 tháng 8 này thấy chưa ngày tạo trang này mình biết được đối thủ nó mới tạo trang này đúng không rồi anh chị biết là đối cái trang này họ đang đang chạy quảng cáo này anh chị bấm vào đến thư viện quảng cáo xem nó quảng cáo bao nhiêu bài anh chị xem nhá lịch phân tích của mình à nó quảng cáo một bài thôi từ hôm ngày cái ba hôm đấy rồi xem viết bài này cam kết hiệu quả giảm 5 phần trăm đúng không đấy, bấm vào xem chi tiết quảng cáo đấy anh chị thấy được họ làm video có hai em dầu gội này trong tay họ đã làm video ngắn 3 phút 10 giây Ôi, bây giờ mình chuyển lại fanpage của họ nhé đây đây chính là cái bài quảng cáo này đây đúng không phải bài này không ok bấm xuống dưới kiểm tra này Ôi, bấm bình luận xem có ai mua hàng không bấm mới nhất đây có người hỏi này chị Hương này thấy chưa bao nhiêu một hộp này IB rồi này đấy Hà Hà Tân này thấy chưa em muốn mua một gì đây đó để khách hàng nó hỏi chị ạ bán dầu hội đấy đây đối, đối thủ dầu hội của chị của chị Hương đấy chị Hương phải xem nhé chị Hương lên đây chị Hương xem là đối thủ họ bán sản phẩm đối thủ chị là ai có thể là gì đại lý cùng bán hàng với chị và có thể là đối thủ nhãn hàng khác cùng chạy với chị chuẩn đúng hàng luôn đấy. đấy đúng chuẩn khách hàng của chị không đúng là đấy của chị không chuẩn, chuẩn đúng chuẩn. Ờ, không chuẩn chuẩn đúng dầu gội luôn thấy chưa thì họ đang chạy này thấy chưa họ đang chạy đấy đó thấy chưa là chỉ phải học cách của họ làm ngày xưa bình hay bỏ qua cái bước đó là gì phân tích đối thủ tôi nghĩ là mẹ Ui, thằng bình giỏi marketing lắm thằng bình giỏi nội dung thằng bình giỏi video lắm không phân tích đối thủ chị ạ thế là thua đấy hoặc là anh chị có những đối thủ cực lớn đúng không ví dụ sắp tới mình làm cái hệ hệ thống mình xây là hệ thống về sản phẩm sức khỏe đúng không đối thủ cực lớn của mình là ai là thầy linh của mình đối thủ của mình chẳng hạn này những cái sản phẩm mình khác chẳng hạn đó tuy nhiên là mình theo cái mô tiếp đó là mình đứng trên vai người khổng lồ à mình xem thầy linh làm như thế nào đó và mình làm khác biệt đi anh chị nhé đừng sao chép họ 100 phần trăm mà cho mình nói rồi là anh chị có điểm gì khác biệt đúng không đừng sao chép nguyên bản của họ mà mình phải có điểm khác biệt nữa đó. khác biệt đi khác biệt hay là chết anh chị ạ cho chị hãy khác biệt cho mình rồi xem đối thủ ở trên Facebook này nhá đi xem đối thủ Facebook này và anh chị nhớ để xem ấy là anh chị rút ra được bài học nào khi mình xem đối thủ ấy là mình à, biết là à, họ viết nội dung như thế nào này biết là cái campaign mới lập hay chưa này rồi biết là có bao nhiêu khách hàng đúng không thích thì anh chị bấm vào nút gửi tin nhắn để hỏi thử cái bài quảng cáo này là bài quảng cáo dạng tin nhắn nhá anh chị nhá bài quảng cáo này nhìn mình biết ngay là bài quảng cáo dạng tin nhắn này Đấy, bấm vào gửi tin nhắn là sao ra này bấm này đó cái bài này là họ không set up hệ thống chatbot linh ok đấy à, học mình mình sẽ dạy cho anh chị là cách lấy thông tin khách hàng từ chatbot anh chị ạ để chị tiện chăm sóc sau này và cái đề quảng cáo dạng tin nhắn họ không landing page đó nếu là mình mình sẽ làm lên eBay được điểm khác biệt đấy nếu là mình mình sẽ có website đấy hành trình khách hàng như thế nào khách hàng nó đọc cái thư sản phẩm là xin ha đúng không xin ha của Nhật Bản này nó không tên đâu từ từ đã đấy ví dụ khách hàng họ gì họ thuộc nhóm D à, nhóm DIS họ thuộc nhóm C trong DISC đấy thì cái bộ môn DISC là nhận diện tính cách con người nhận diện tính cách khách hàng ấy đó thì chị phải hiểu phần đấy nữa sau, sau này mình có thời gian mình chia sẻ cho chị thêm phần đó nữa đó. Vâng. vì những người nhắm xây đúng không thì họ sẽ thoát bài quảng cáo ra ngoài họ sẽ sợt từ khóa là gì à, dầu gội xin hen là mua ở đâu giá rẻ hay là gì dầu gội xin đánh giá review dầu gội xin hen xin he nhé và nếu như cái website của chị có cái từ khóa đó thì mình cam kết là gì là thắng luôn anh chị ạ đó đã làm đã làm là chị phải có landing page của website cách mình đào tạo mới bây giờ đó bởi vì trong quá trình mình làm mình biết là khách hàng họ thay đổi cái phương pháp rất nhiều họ thay đổi tư duy rất nhiều ngày xưa họ mua hàng ở trực tiếp ở trên fanpage luôn nhưng mà bây giờ họ không mua đâu anh chị ơi họ sẽ thoát ra ngoài sau đó họ sẽ xem xét như thế nào đã đúng không giá ba trăm rưỡi là ba trăm bảy này bình tĩnh nhé bình tĩnh anh chị ạ cho nên học mình cứ phải bình tĩnh và làm đúng quy trình của mình chậm và chắc anh chị chưa mình không dạy chị vào là dạy phải ép quảng cáo chạy luôn chạy bùng cái gì mình không giải cái đó mà mình dạy chị từng quy trình một để chị hiểu vấn đề nhé rồi tiếp theo là gì phân tích đối thủ ở trên google đúng không anh chị vào google cho mình đối thủ cái dầu gội anh chị sợ từ quá dầu gội đúng không dầu gội đầu enter này <clears throat> anh chị xem này bách khoa xanh nó bán dầu gội này mở ra này shopee nó bán này nàng ơi dầu gội này thằng khủng mát này cho nên trong khóa của mình tặng cho chị khóa tạo hổ mát đúng không mình nhớ mình hướng dẫn hứa chị mình tặng cho chị khóa là hổ mát đấy đây này đây trừ thằng thằng quảng cáo rồi nhé những thằng 81 là chị phải chú ý này nếu như website của chị Hương có đúng không chị viết bài viết chia sẻ thì chắc chắn là nó sẽ lên top rồi khách hàng ra ngoài nó sợ từ là sợ từ dầu gội hin đâu ta dầu gội à? đây mình sợ từ khóa dầu gội hin xin heo sao chép mình đánh giá đi đánh giá cách bình tức là chị phải đặt vị trí mình ở khách hàng nhá đánh giá dầu gội thế là có ai viết chưa có thằng viết là chị Hương này này tôi mua chấm nét này có có thằng nào viết lên tốt rồi này thấy chưa review này đó nó viết ngày 31 tháng 8 mới đây mấy ngày đã lên tốt rồi chị thấy chưa nó đi nhanh nhanh chị Hương một bước rồi đấy gặp mình sớm thì hay rồi đó, thấy chưa nó viết sẵn rồi này thấy chưa thấy chưa đó khách hàng vào đây đọc bấm đặt mua sẽ chuyển về đâu à nó về landing page thấy chưa chuyển về landing page chị ạ thấy chưa nó là landing page này rồi lưu cái landing page gửi cho chị Hương luôn sọt tôi gửi cho vào nhóm luôn như tham khảo nhá đấy cách cái mình làm đấy chị ạ cho nên chị phải thiếu bước này là gì không thể thiếu được đó là gì xem đối thủ ở trên Facebook và Google giờ đây này nó làm review cho nên tôi sống này đây là một người làm affiliate cái chàng này mình biết này là người bạn của mình chàng là nơi tôi sống người bạn của mình họ kiếm tiền online bằng cách viết bài này review ấy đó cái này hay lắm chị ơi kiếm tiền kiểu này hay lắm nha thì nếu, nếu có thời gian đấy thì chia sẻ hết với mọi người nhé cách mà kiếm tiền online như thế nào viết bài chia sẻ mình có tiền chỉ cần khách hàng nó bấm link thôi nó bấm vào link đây đúng không sau đó là gì nó bấm một chữ mua ngay này xem chi tiết này anh chị xem này à nó có một mã affiliate này, này ID bằng này AFF này đây là kiếm tiền vào affiliate trên network SE này đó khách hàng mua hàng trên đây là người viết ra cái blog này họ có tiền chỉ cần khách hàng đặt hàng thôi họ tên số điện thoại và chọn sản phẩm thôi thì hình thức này cũng là một hình thức gì giúp cho cái sản phẩm của chị Hương nhé chiếm thị trường đấy cách bền vững và lâu dài nhất anh chị hiểu chỗ này không hiểu chỗ này không? anh chị bấm cho mình số số 5 đi hiểu chỗ này không hiểu rồi chị bấm số 5 hiểu rồi đúng không đó kể chị quyền làm sản phẩm về đồ ăn cũng vậy chị làm một website chia sẻ về món ăn thôi nguy hiểm lắm chị ạ rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm à, ví dụ mình có một cái à, mình bán một mình hiện tại đây là agency partner của thằng à, phần mềm Gadgetbon phần mềm CRM nhé gửi mail đấy gửi mail chăm sóc anh chị đó ví dụ có một từ khóa như này cách sử dụng Gadgetbon đây thì có một cái trang này website của mình là phạm thanh bình như top anh chị này thấy chưa đó như top mình viết bài đấy khách hàng rồi vào nó hỏi rất nhiều anh chị đây là cái trang của mình này đứng số 6 tại trang 1 Google này thấy chưa là của mình luôn này đó chị xem này thư từ Phạm Thanh Bình này đó mình làm hết anh chị nhé mình viết bài chị nhé chuẩn sao luôn đó nhận pop pop này bên phiếu học này vân vân này cách để làm gì ạ xây phải như vậy chứ hệ thống như vậy nó bao phủ hết đó. không phải Bình mỗi quảng cáo Facebook đâu mà mình làm thêm nhiều kênh khác anh chị ạ ví dụ như là YouTube đúng không khách hàng hôm qua này thế hôm qua làm youtube đây lê đức đây chẳng biết quen biết gì đây để xem này đó mình bán cho rất nhiều đơn hàng luôn bán cho họ nhé mình hỗ trợ nhiệt tình luôn anh chị ạ bán hàng hôm qua được hai đơn hàng vui lắm anh chị ơi đây bạn mua hàng đấy và bạn biết mình qua youtube đó ngoài gì ngoài website này anh chị phải xây cho youtube nữa anh chị ạ chị hương thấy nhiều việc phải làm không đã người online chị quyên thấy nhiều việc phải làm không không phải là một kênh đâu ok chị kênh kênh đồ ăn mình biết anh chị nhá bởi vì mình cũng đào tạo cho bên à, pha chế bên à, bán sản phẩm trà sữa đấy để biết những, những cái website nào đừng khủng vội nhá chị Hương bảo muốn khủng luôn không khủng đâu có quy trình hết hãy đi với mình nhá chậm nhưng mà chắc anh chị nhá cứ bình tĩnh đây mình chỉ giới thiệu cái mô hình mà trải nghiệm khách hàng thôi anh chị hình dung nhá trải nghiệm khách hàng đấy họ đi như vậy đó rồi chưa kể Zalo chị nhá chưa kể Zalo đâu muốn đau lão luôn ừ. Zalo 2018 thì Bình cũng à, à, quảng cáo Facebook nhưng mà Bình bạn Trinh biết này Trinh làm Noskin đến Bình biết này đó là gì à 2018 <clears throat> thì có những khách hàng họ tầm tuổi từ từ bao nhiêu tuổi nhỉ từ 40 tuổi trở lên đến 65 nhé thì Bình bán một số sản phẩm về mỹ phẩm bạn Trinh biết tư vấn với Bình đấy những người trung tuổi đúng không họ ít dùng Facebook hay gì đấy nhé ít dùng Facebook à thì à đúng rồi thì tại sao thế mình điện hỏi thế cô dùng gì cô ấy bảo cô hay dùng zalo à không sao vậy thì tốt quá rồi thì cháu cũng có một cái shop ở trên zalo thế này bà bấm vào cái zalo shop của mình nó giống là cái fanpage ở trên facebook thôi ở cứ ra đầu thấy bình hết gì ấy mà mẹ đi đâu thấy sản phẩm của cháu vậy thế mà hay chứ <laughs> youtube thấy website thấy à, facebook thấy zalo thấy anh chị ạ tức là ra khóa chặt hệ thống và khóa chặt khách hàng lại mà khách hàng dùng gì mình chơi được chơi đó anh chị ạ tư duy của bình đó là gì là không phải dạy anh chị quảng cáo facebook thôi anh chị phải làm ba kênh nữa cho mình anh chị nhá thế làm marketing là thấy vất vả không phải làm đấy đừng khùng chị bà quyên ơi muốn khùng luôn cứ bình tĩnh đó sau này mình hướng dẫn chị quyên thêm nữa nhá chị quyên nhá <laughs> đó hôm nay chỉ có mỗi phần facebook nó đã loạn như vậy rồi mà chưa kể gì khách hàng nó đi như nào nữa yên tâm thì mình phân tích hết rồi đêm qua ngủ đâu bởi vì sao cái trò online hay lắm chị ơi là sao giúp chúng ta có một cái nhìn mới là mình biết khách hàng họ đi từng bước như thế nào thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn chị là cái khách hàng nó đi từng bước như thế nào nhé, là chị phải làm cho mình một cái bài tập là gì hiểu khách hàng nhé, thì xíu nữa mình có một cái video nhé, 10 giờ 3 giờ dậy phần đó là sợ không kịp nữa hoặc là gì chị xem trước ngày mai mình dậy cái phần này buổi sáng đó những là phần khách hàng chị để làm trước cho mình đó nhưng mà không thời gian mình lên tìm hiểu đối thủ trước đi khách hàng là gì bảy câu hỏi hiểu khách hàng ấy là anh chị thấy khách hàng họ gặp vấn đề gì đúng không <clears throat> và chị lựa chọn được sản phẩm tốt đúng tiêu chí của mình làm đấy thì sẽ mình gửi video nhá hôm nay mình à, dạy cho bạn Trinh ấy. rất là hay làm đúng cái tập cho mình thì ngày mai mình sẽ chia sẻ lại cái phần khách hàng nữa vì trước khi marketing ấy, trước khi quảng cáo Facebook này chị phải hiểu khách hàng họ họ đã gặp vấn đề gì chị Hương chị Quyền bạn Huy tất cả mọi người nhá đặt vị trí mình ở khách hàng đúng không đặt vị trí mình ở khách hàng để hiểu được họ tìm hiểu vấn đề gì đúng không chỉ cần như vậy thôi là sau này anh chị làm rất tốt đúng không ví dụ khách hàng họ đang đọc bài quảng cáo của chị Hương đúng không là họ thấy là cam kết là mạnh lắm đây Nhật Bản thật đấy ừ, nghe Nhật Bản là sản phẩm tốt rồi organic rồi mà bây giờ bán hàng online sợ lắm ta phải lên lên Google ta sợ, ta xem đánh giá xin he đúng không đó ta lên Google ta sợ đánh giá xin he đó và nếu như cái website của anh chị <laughs> nếu như website của chị đúng từ khóa ngành tìm kiếm lên top luôn ấy thì mình cam kết là gì là có tiền anh chị nhá nó không chạy ở đâu được dù nó vào website đúng không nó đọc rồi nó lại bấm tiếp và có một cái nút bấm vào đó này thì nó lại dẫn vào landing page của mình rồi hoặc là dẫn về fanpage của mình trước sau này cũng vào ao của tao thôi chị hình dung không đó cách mình làm chậm nhưng mà chắc chắc chắn để khách hàng họ thoát được và ví dụ các bạn hôm qua bạn mua hàng của mình cũng vậy thế mình bán mấy cái nhỏ nhỏ này uh, vài trăm ngàn hai trăm ngàn nó bán đều đều chị rất là vui bán vui mà đó. bảo thế thấy anh qua đâu mà thấy qua youtube rồi thấy ở website anh chia sẻ hay quá thế đúng rồi sao thoát được uh, facebook nữa anh chị chú ý nhá đấy đấy hay gì cái hàng đấy thì ngày mai là cái phần đấy mình sẽ làm rõ hơn để chị hiểu hơn